Xin chào anh em thì hôm nay tôi xin chia sẻ với anh em một cái công nghệ mới nhất của năm 2020 thì với cái công nghệ này đấy nó rất là phù hợp cho các anh em làm tay quan đến các sân chơi các sòng sới anh em đều thể chơi được anh em nhé thì anh em cố gắng theo dõi clip này tôi sẽ chia sẻ để em hiểu hơn về cái món đồ này em nhé thì tôi chuẩn bị cho anh em là cái đĩa chợ này cái nắp chợ này và một số quân hộp chợ đây tôi đã thử nước muối cho anh em hột thì nó hoàn toàn là bình thường đấy em nhé thì với công nghệ này ấy, anh em có thể áp dụng vào mọi sân chơi anh em không cần phải là luồn nắp đĩa quân hột hay cũng không cần phải chạm tay hột anh em nhé rất là hiệu quả thì tôi sẽ dùng đũa để lấy ba hột bất kỳ Đấy, hột gì cũng được anh em nhé hột chợ hay hột công chuyện đều được hay nắp đĩa gì cũng được Đấy. anh em cứ áp dụng vào mọi sân chơi thôi không cần quan tâm sân chơi đó sử dụng cái hột gì hay nắp đĩa gì Ngoài ra cơ sở tôi còn cung cấp rất là nhiều những đồ chơi tài xỉu, bầu cua, sóc đĩa, bài ná hay game hack trên điện thoại. Em cần em cứ alo cho tôi. Tôi sẽ tư vấn cho anh em. Đấy, trên đây là một số đồ à, mới rất là hiệu quả 100% không để lại bất cứ tăng tích gì. Tôi xin phép là chứng minh với em nắp đĩa quần hột của tôi nó hoàn toàn bình thường. Thì trên tay tôi là thanh nam châm đây, nam châm trắng rất là hít nhé lít đây đĩa cũng vậy đây à? ok đấy nắp đây thì đối với những cái quân hột hay là nắp đĩa công chuyện anh em thử nâng chân này chắc chắn sẽ hít anh em nhé chúng ta sẽ tiến hành xoay đèn anh em lưu ý tôi này nếu nó là hột công chuyện anh em xoay đèn flash này chắc chắn nó sẽ đục anh em nhé đấy hột rất là trong này xoay xuyên này rất là ok xuyên hết nhé ok nắp đĩa quân hộp là hoàn toàn bình thường thì ngay sau đây tôi sẽ chia sẻ với anh em cái công nghệ mới của năm 2020 có là như thế nào đây đó là cái máy nghe một tài xỉu công nghệ mới đấy nó được chống mọi tiếng ồn giúp anh em vào sân chơi có ồn anh em đều thể chơi được và cái độ chuẩn xác nó là lên đến 90 phần trăm cho anh em cách chơi rất là đơn giản thôi em chỉ cần bật máy lên để trong người và phạm vi một mét rưỡi đổ lại à, phạm vi nó báo cho anh em biết được tài hay xỉu anh em nhé tôi sẽ bật máy lên và để ở đây để anh cùng cảm nhận cái nhịp rung với tôi anh em lưu ý này máy báo một rung anh em xỉu máy báo hai rung anh em tài thôi máy báo hai rung đây anh em tài thôi tài này 12 nút Đấy, đồ rất là hiệu quả em nhé đây là cái công nghệ mới Đấy, sẽ giúp anh em làm tay quan đến các sân chơi em đều thể chơi được không có một cái thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra em nhé máy báo một dung đây anh em đánh tài tôi à đánh xỉu của tôi một dung là xỉu mà anh em xỉu này anh em lưu ý nhé một dung là xỉu hai dung là tài em nhé máy báo một dung anh em tiếp tục đánh xỉu tôi xỉu này rất là ok thì cái máy này là cái công nghệ chống mọi tiếng ồn em nhé ngoại tạng âm tiếng hột không ảnh hưởng gì em nhỉ Đấy. nó chỉ nghe âm thanh của hộp rơi xuống đĩa thôi nhé anh em nhé Đấy, đồ rất là hiệu quả sóc xong hai ba giây là máy nó phân tích xong nó báo lên cho biết máy báo hai dung em tài tôi tài này đây tôi sẽ cầm trên tay nhé thì cái máy này ấy nó rất dung rất là êm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 thì đây nó công nghệ rất là mới đấy, anh em nên tìm hiểu để sở hữu nó và áp dụng sân chơi của mình đấy, em mà cần tư vấn liên hệ với tôi qua số điện thoại hiển thị trên màn hình tôi sẽ tư vấn cho anh em thì clip này tôi sẽ chia sẻ với anh em đấy, cái cách nghe hột bầu cua để anh em áp dụng vào sân chơi của mình anh em nhé thì với cái cách nghe này đang được rất là nhiều anh em thầy thợ áp dụng vào sân chơi rất là hiệu quả anh em ạ thì tôi cũng chuẩn bị cho em một số hột trợ đây và cái nắp cái đĩa là hoàn toàn bình thường đây tôi sẽ lắc lên lấy ba hộp bất kỳ anh em nhé Đấy, thì anh em lưu ý này với cái cách nghe hộp bầu cua này thì hộp gì cũng được anh em nhé hộp trợ hay hộp uh, ờ, giấy hộp xốp hộp làm lại đều được anh em nhé rất là đơn giản thôi thì trước tiên ấy, thì tôi xin phép là chứng minh với anh em cái nắp cái đĩa và bộ hộp này nó là hoàn toàn bình thường làm cho cùng ý anh em nhé à, ok nếu nó đồ câu chuyện ấy, anh em thử nâng châm này chắc chắn là sẽ hít anh em nhé à, tôi sẽ chia hàng xoay ra này là nắp xoay xuyên này anh em nhé thì những bước kiểm tra này cũng rất là quan trọng em cố gắng kiểm tra thật kỹ cho tôi là đĩa xoay xuyên nhé hoàn toàn bình thường ok đấy thì tôi hướng dẫn anh em xong tôi sẽ xé ba hộp ra để chứng minh em ba hộp của tôi cũng là hoàn toàn bình thường thì trước tiên thì tôi cũng xin khẳng định với anh em này đối với một bầu cua chợ nguyên bản hộp hột giấy hay hộp xốp hay là hộp à, công chuyện đấy thì khẳng định với anh em là không có một anh em thầy thợ nào có thả khả năng nghe và phân tích được anh em nhé vì bản thân ấy nó là hột nó là thủ công thì nó không có một cái âm thanh nhất định gì để nó nghe và phân biệt được em nhé thì anh em cần phải sử dụng cái mẹo nghe này thì cái mẹo nghe nó như thế nào thì anh em sẽ phải sử dụng theo cái keo nghe này thì với cái keo nghe bầu cua này thì rất là đơn giản thôi như trước đây đấy anh em là cần phải bóc cái hột này lên đấy, bóc cái lớp dưới này ra và bôi cái keo keo nghe vào bên trong và dán lại đấy thì như thế anh em chỉ chuẩn bị hột ở nhà thôi và anh em luồn hột vào hay anh em tổ chức sân chơi anh em đưa hột vào thì với cái keo nghe này thì nó được cải tiến hơn rất là nhiều bây giờ là anh em chỉ cần là bôi trực tiếp trên cái bề mặt của hột là được đấy, anh em chỉ cần bôi một chút đầu tay này anh em xoa đầu tay lên đấy và em chạm vào ba mặt đồng nhất của hộp bầu cua là được đấy thì với keo nghe này là 100% là không tan đấy anh em có thể là nhìn vào mắt thường Đấy, không hề phát hiện hoặc là lấy nâm châm mà thử không hề hít em nhé đây em rõ sau khi tôi chạm keo nghe này vào ba mặt cua đây đấy cột là hoàn toàn bình thường em nhé không để lại bất cứ tăng tích gì anh em nhé à, tôi sẽ thử nâm châm này à, nâm châm không hít đây ok chưa thì với cái keo nghe này nó có tác dụng đấy là tạo ra cái âm thanh đanh tiếng hơn khác với lại năm mặt của nạn em nhé đấy tôi đã bôi vào mặt cua đây thì khi anh em nghe cái âm thanh đánh tiếng này của mặt cua này đấy, thì đồng nghĩa việc là con bầu ngồi lên anh em bầu cho tôi nếu không có âm thanh của mặt cua thì anh em đánh năm mặt còn lại cá gà na tùy anh em đấy em theo đấy, rất là khác nhé đấy, à, đấy, rất là đánh tiếng nhé khác với năm mặt còn lại đấy ok rất đơn giản thôi một lần nữa là khẳng định lại với anh em nhé Đấy, hột nguyên bản hột trợ hay hột làm lại không có một anh em thầy thợ nào có khả năng nghe thì anh em phải sử dụng cái mẹo nghe này anh em nhé sau đây tôi sẽ lắc và hướng dẫn anh em Đấy, anh em lưu ý nhé vừa nãy là tôi bôi vào ba mặt à, cua thì khi có âm thanh đấy thì đồng nghĩa việc là con bầu ngửa lên em đánh bầu và không có thì em đánh năm mặt còn lại em nhé đấy như cái tiếng này đây thì khẳng định với anh em là chắc chắn là có bầu vì âm thanh của mặt cua nó rơi xuống đĩa rất là đanh tiếng Đấy, anh em đánh bầu với tôi một bầu này ok Đấy, rất là đơn giản thôi thì đây là cái mẹo chơi bầu cua bịp mới nhất hiện nay đang được rất là anh em thầy thảo áp dụng ở sân chơi của mình anh em có thể chuẩn bị là bôi uh, vào ba mặt của hột bầu cua ở nhà và anh em luôn sân chơi hoặc là em đến sân chơi người ta anh em chạm vào hộp của người ta là được em nhé như tiếng này tiếp tục có âm thanh của mặt cua rơi xuống đĩa đồng nghĩa việc là con bầu người lên anh em đánh bầu của tôi một bầu là sóc mạnh hay sóc dài đều được em nhé đấy anh em sẽ phải nghe cái âm thanh cuối cùng của hột bầu cua rơi xuống đĩa phát ra đấy mọi cái âm thanh va vào thành nắp này anh em loại bỏ cho tôi anh em nhé như tiếng này đây là tiếp tục có âm thanh của mặt cua rơi xuống đĩa đồng nghĩa bầu ngược lên anh em đánh bầu tôi bầu là ok đấy, rất là đơn giản thôi đấy thì anh em quan tâm đấy anh em có thể là đến trực tiếp nhà của tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em và hướng dẫn anh em cách nghe và cách sử dụng cái keo nghe này như thế nào anh em nhé đấy như cái tiếng này đây không có âm thanh của mặt cua rơi xuống đĩa phát ra thì đồng nghĩa việc là à, anh em đánh với năm mặt còn lại anh em đánh nhỏ thôi hoặc bỏ tùy ý anh em như thế này không có bầu anh em nhé không có bầu này Đấy, rất là đơn giản thôi không biết anh em xem qua video anh em có cảm nhận được cái sự khác nhau của nó không còn ở trực tiếp thì anh em à, thấy được sự khác nhau của nó rất là rõ ràng anh em nhé đủ để anh em nhận biết như cái tiếng này đây này, không có âm thanh của mặt cua rơi xuống đĩa đồng nghĩa việc là không có bầu ngửa lên anh em đánh năm mặt còn lại cho tôi cá gà nai tùy ý anh em tôm nai gà không có bầu này đây đấy thì cơ sở tôi còn tư vấn rất là nhiều đồ chơi công chuyện đấy em cần thì cứ thể đến trực tiếp nhà tôi sẽ tư vấn những cái đồ công chuyện hiệu quả nhất để em áp dụng vào sân chơi của mình đấy như tiếng này đây không có âm thanh của mặt cua rơi xuống đĩa đồng nghĩa không có bầu ngửa lên anh em đánh năm mặt còn lại cho tôi không có bầu này nai này tôm này ok anh em lưu ý nhé hột giấy hay hột xốp hay hột à, làm lại đều được nghe nhé em chỉ cần à, bôi cho tôi một chút keo nghe này vào đầu tay và chạm trên bề mặt của hột Đấy, sau khi anh chạm trên bề mặt của hột là không để lại bất cứ tăng tích gì cho người ta kiểm tra thoải mái anh nhé đấy em có thể là chuẩn bị hột ở nhà đấy, em luôn ở sân chơi hoặc em đến sân chơi anh em chạm vào hột người ta đều được anh em nhé đấy như tiếng này đây đã có âm thanh của mặt cua rơi xuống địa đồng nghĩa việc là có con bầu nó ngửa lên anh em đánh bầu với tôi khẳng định với em chắc chắn là có bầu anh em nhé hai bầu là ok thì cái mẹo nghe rất là đơn giản thôi đang được rất là nhiều anh em thầy thợ áp dụng sân chơi đấy anh em chú ý cho tôi nhé đấy em cũng không nên chủ quan đấy đấy thì như cái tiếng này đây không có âm thanh của mặt cua rơi xuống đĩa đồng nghĩa việc là không có con bầu ở đây anh em đánh năm mặt còn lại cho tôi không có bầu là cá cua này rất là ok đấy thì em quan tâm tới keo nghe bầu cua này em liên hệ tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn cho anh em xin cảm ơn anh em đã theo dõi video đấy thì à, trước tiên thì tôi cũng xin phép là à, xé ba hộp thời gian để chứng minh em ba hồi bầu cua này là ba hộp hoàn toàn là bình thường anh em lưu ý nhé anh em có thể áp dụng trên hộp à, giấy hay hộp xốp đều được anh em Đấy. Đó là hoàn toàn bình thường nhé